cuộc họp báo hôm 28 tháng 4. Các thiết bị đã được phương Tây hứa chuẩn bị và chuyển giao một phần. Chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay khi có ý Chúa, có quyết định của các chỉ huy và thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ tiến hành phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khẳng định hình ảnh bài trên BBC. Tuy không công bố thời điểm cụ thể, nhưng ông cho biết Ukraine đã sẵn sàng với một tỷ lệ phần trăm cao. BBC cho biết khi được hỏi liệu Ukraine đã nhận được vũ khí mà các đồng minh quốc tế hứa viện trợ, ông Reznikov cho biết họ đã nhận được xe tăng Leopard 2 của Đức và Challenger của Anh, đồng thời đang mong đợi xe tăng Leopard 1 trễ hơn một chút. Tuy nhiên, xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất sẽ không đến kịp để tham gia phản công. Ngoài ra, chúng tôi có một số lượng lớn xe bọc thép bao gồm Bradley, Madder, striker và C-90 và các lực lượng của chúng tôi đang hoàn thành các khóa huấn luyện của họ. BBC dẫn tin từ Reuters cho biết hàng nghìn binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện ở phương Tây để sử dụng các khí tài quân sự khác nhau trên chiến trường một cách tổng hợp. Vẫn theo BBC, vào tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhận định Ukraine có thể giành lại thêm nhiều khu vực nữa trong đợt phản công. Trong một diễn biến khác, BBC cho hay một đợt không kích của Nga vào các thành phố lớn trên khắp Ukraine, bao gồm cả Kiev hôm 28 tháng 4, đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. 23 người trong đó có 4 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ tấn công nhằm vào một dãy căn hộ ở trung tâm thành phố Yuman, theo các quan chức Ukraine. BBC dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công vào các đơn vị dự bị của quân đội Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA cho biết Nga đã nhắm tới các đơn vị dự bị bằng vũ khí chính xác cao hôm 28 tháng 4, hình ảnh quân đội Ukraine trong một cuộc chiến chống lại quân Nga. Theo BBC, Nga đã phải vật lộn để đạt được bước tiến trong cuộc tấn công mùa đông, bao gồm trận chiến kéo dài 10 tháng để giành quyền kiểm soát thành phố quan trọng chiến lược Bakhmut Bộ Quốc phòng Nga hôm 28 tháng 4 cho biết quân đội nước này đã nhắm mục tiêu vào các đơn vị dự bị của quân đội Ukraine bằng các cuộc tấn công tầm xa sử dụng vũ khí có độ chính xác cao, theo một báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Nga RIA. Moscow trước đây đã nói rằng họ không có ý định nhắm mục tiêu vào thường dân, nhưng hàng ngàn người đã bị thương và thiệt mạng trên khắp Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga. Hôm 28 tháng 4 tại Yuman, một thị trấn hầu như không bị Nga tấn công trước đó, một tòa nhà chung cư 9 tầng đã bị sập một phần sau khi trúng tên lửa. Hơn 10 giờ sau vụ tấn công, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc tại hiện trường, trong khi người dân cố gắng lấy lại một số đồ đạc của họ. Trong các tòa nhà gần đó, một số cư dân đã sửa các cửa sổ bị vỡ. BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết khu chung cư nằm trong số 10 tòa nhà dân cư bị hư hại ở Yemen. Ông Zelensky cũng cho biết các cuộc tấn công cho thấy cần có thêm hành động quốc tế để chống lại Nga. Cái ác có thể bị ngăn chặn bằng vũ khí, những người bảo vệ chúng ta đang làm điều đó. Và cái ác có thể bị ngăn chặn bằng các biện pháp trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt toàn cầu phải được tăng cường, ông viết trên Twitter. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết